Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị Hàn Welltech xin kính chào quý khách. Quý khách vui lòng lựa chọn theo hướng dẫn sau. Để được tư vấn về robot Hàn, bấm phím 1. Để được tư vấn về các loại robot mài, sơn, gắp, vui lòng bấm phím 2. Để được tư vấn về máy Hàn, vui lòng bấm phím 3. Để được tư vấn về máy cắt plasma và phụ kiện, vui lòng bấm phím 4. Để được tư vấn về vật liệu Hàn, vui lòng bấm phím 5. Để được tư vấn về vật tư Hàn, cắt, vui lòng bấm phím 6. Để được tư vấn về máy gia công CNC, vui lòng bấm phím 7. Để được tư vấn về dụng cụ cắt, vui lòng bấm phím 8. Để được tư vấn về dịch vụ kỹ thuật, vui lòng bấm phím 9. Để được tư vấn về các vấn đề khác, vui lòng bấm phím 0.